Hãy thử Lipton Ice Tea được làm từ trà Lipton và hương chanh tự nhiên bổ sung vitamin C. Lipton Ice Tea khám phá cuộc sống. Mở toàn cánh cửa đón năm mới thật sáng khoái những quà tặng Tết của Lipton Ice Tea. Ly độc đáo, hộp thiết đẹp mắt và bình đá xanh điệu. Năm mới, khám phá mới.